Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với trang địa phương số đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ 2014. Thưa quý vị, không khí xuân đang tràn ngập mọi nẻo đường góc phố. Mọi người dân cả nước đang hân hoan chào đón Tết cổ truyền dân tộc. Hãy cùng trang địa phương số đặc biệt chào đón năm mới Giáp Ngọ cùng với 8 đài phát thanh truyền hình trên cả nước trong suốt hành trình từ Hà Giang đến mũi Cà Mau. Trong phần đầu tiên của trang địa phương số này có những nội dung sau đây. Không khí mừng Đảng mừng Xuân ở Phú Thọ, một trong 10 tỉnh thành trong cả nước có số đảng viên đông nhất cả nước với trên 90.000 đảng viên. Chúng ta đến thăm xã Lùng Tám huyện Quản Bạ, Hà Giang. Nơi đây, nghề dệt lanh truyền thống đang hồi sinh. Năm nay là mùa xuân đầu tiên đảo Cô Tô, Quảng Ninh có điện lưới quốc gia. Nhờ có điện, chi phí cho một chuyến đánh bắt xa bờ giảm xuống, nên Tết này người dân đảo đón Tết sung túc hơn đồng bào rắc lây ninh thuận ăn tết và những tình cảm cộng đồng cùng chung tay chia sẻ để những người nghèo cùng đón tết vui vẻ Thưa quý vị, những ngày đầu xuân Giáp Ngọ cũng là những ngày chúng ta kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2013 vừa qua, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Phú Thọ đã trở thành một trong 10 tỉnh thành trong cả nước có số đảng viên đông nhất với trên 90.000 đảng viên. Chỉ tính riêng năm 2013, toàn tỉnh Phú Thọ đã kết nạp được trên 3.000 đảng viên mới và đã không còn khu dân cư nào không có chi bộ độc lập. Sự phát triển nhanh chóng về số lượng và cả chất lượng đảng viên đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khu Châu Đá, xã Trung Sơn có hơn 29 hộ người dân tộc Mường, trong đó 20% là hộ nghèo. Đời sống của bà con các dân tộc nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tuy còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng bà con luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, đoàn kết phát triển kinh tế. Từ khi thành lập được chi bộ độc lập, các đảng viên không phải sinh hoạt ghép. Việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng thuận lợi hơn trước. Vận động con em ở khu dân cư này là à, đi học và mà đã mở các cái lớp học ừ, tại xã ví dụ như là xã đã có những lớp học kể cả cấp 3 học bổ túc tại xã để thuận tiện cho con em được được học và nó có những à, văn hóa nó phát triển và đã có cái nguồn để, để à, kết nạp đến giờ này đã thành lập được cái chi bộ độc lập ở khu đá nói chung là bà con nhân dân khu đá phải nói là rất phấn khởi huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ hiện có 41 chi đảng bộ cơ sở, trong đó có 223 chi bộ khu dân cư với trên 4.200 đảng viên. Đến thời điểm này, 100% khu dân cư trên địa bàn đã có chi bộ độc lập. Đạt được kết quả trên là do huyện ủy Yên Lập đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ban thường vụ Yên Lập đã tập trung chỉ đạo ờ, thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và đẩy mạnh phát triển đảng viên mới tập trung vào những cái chi bộ mà ít đảng viên những khu dân cư mà chưa có chi ờ, bộ độc lập và trong quá trình ờ, tổ chức thực hiện thì tôi phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị ở khu dân cư để thực hiện cái nhiệm vụ này. Nếu như năm 2010, toàn tỉnh còn tới 10 khu dân cư chưa có chỉ bộ độc lập, thì đến năm 2013, nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, trong đó trọng tâm là tạo nguồn phát triển đảng viên, toàn tỉnh đã xóa trắng khu dân cư không có tri bộ độc lập. Năm 2013, toàn tỉnh Phú Thọ đã kết nạp được trên 3.000 đảng viên mới và xóa trắng khu dân cư không có tri bộ độc lập, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại mỗi địa phương. Thì trong giai đoạn hiện nay, thì cái quan tâm nhất các cấp ủy cần tập trung là làm sao để phát triển kinh tế xã hội ở các cái địa phương nhất là các cái địa bàn nông thôn làm thế nào để à, thanh niên à, có thể ly nông nhưng không ly hương từ đó mới có cái nguồn để chúng ta làm công tác phát triển đảng viên thứ hai là cùng với đó là các cái tổ chức đảng đặc biệt là các tri bộ ở các cái khu dân cư hoặc là trong các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước anh phải nâng cao được cái vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo các hoạt động của địa phương đơn vị mình. Tỉnh Phú Thọ hiện có trên 90.000 đảng viên, chiếm 7% dân số toàn tỉnh. Trong thời gian tới, Ban tổ chức tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, làm cho mỗi tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Còn bây giờ chúng ta cùng đến thăm xã Lùng Tám huyện Quản Bạ của tỉnh Hà Giang. Mùa xuân này, đồng bào Mông nơi đây đón Tết phấn khởi vì những mặt hàng lanh truyền thống ở đây đã xuất khẩu đi hàng chục nước trên thế giới. Trong phóng sự sau, chúng ta cũng sẽ gặp chị Vàng Thị Mai, người được gọi là người phụ nữ Mông đưa thổ cẩm ra thế giới và tìm hiểu về nghề dệt lanh truyền thống cùng các phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. À, chúng tôi đang có mặt à, tại điểm dừng chân của huyện Quản Bạ. À, qua một hồi quan sát tại gian hàng này thì có rất nhiều những cái sản vật à, của địa phương được à, trưng bày bán ở đây để phục vụ các du khách thì có một à, sản phẩm mà rất nổi bật và ừ, rất là bắt mắt và thu hút tôi đó chính là những cái à, sản phẩm à, được dệt thổ cẩm. Mỗi dịp Tết đến, đồng bào người Mông thường thích sắm sửa cho mình những sản phẩm truyền thống từ vải lanh nhuộm tràm, vẽ sáp ong. Vải lanh mặc mùa hè thì mát, mùa đông lại rất ấm, không bị mốc Đồng bào dân tộc Mông ở Hà Giang nổi tiếng về nghề dệt lanh, nhuộm chàm và vẽ sắc ong. Nhưng đã từng có lúc nghề bị mai một. Năm 2001, bà Mai đã quyết tâm đứng ra thành lập Hợp tác xã Sản xuất Lanh Truyền thống Hợp Tiến, đánh dấu bước phát triển mới trong sản xuất thổ cẩm ở Hà Giang. Năm 2001 là tôi bắt đầu thành lập cho là 20 chị, dạ. sau đó được à, một năm thì là à, đến năm 2003 thì tôi lại thành lập tiếp là 30 ừ, chị nữa. Vâng. Ừ, thì là lúc đấy thì chỉ là diệt vải thô thôi. Đến nay hợp tác xã Diệt Lanh Hợp Tiến đã có trên 130 hội viên trong xã và các xã lân cận. Năm 2013, tổng doanh thu của hợp tác xã sản xuất lanh hợp tiến đã đạt trên 3 tỷ đồng. Những năm trước, các thợ chính thu nhập 750.000 đồng trên tháng, thì đến năm 2013 này, thu nhập đã đạt từ 1 triệu 500 nghìn đến 3 triệu đồng trên người trên tháng. Vì vậy mà năm nay, những hội viên đều có tiền sắm sửa Tết khang trang hơn. Là cái này à, vừa được tiền mà vừa kéo sống à, cuộc sống của mình và các con nữa. Không chỉ các chị, từ người già đến các em nhỏ đều có thể tham gia dệt lanh. Năm 2013, Hợp tác xã đã mở được 3 lớp truyền dạy, thu hút 105 học viên đến tham gia học tập. Đặc biệt, lớp trẻ trong vùng đã được tiếp cận và ham thích học nghề, tạo cơ hội mới cho các em có thêm việc làm, phụ giúp gia đình tăng thêm thu nhập. Những sản phẩm thổ cẩm rực rỡ này giờ đây đã theo chân bao du khách đến mọi miền đất nước và đã xuất khẩu sang 20 nước, trong đó có những thị trường đặc biệt ưa chuộng như Mỹ, Nhật, Pháp, Hà Lan và trở thành những sản phẩm với hình ảnh đẹp, ấn tượng và khó quên. Đặc biệt công nghệ dệt vải làm thủ công bằng khung dệt truyền thống – không có sự can thiệp của máy móc công nghiệp hiện đại là yếu tố thu hút khách du lịch tìm mua thổ cẩm lùng tám. Theo nhiều ý kiến của khách hàng thì chính những nét nguyên bản của nghề dệt lanh truyền thống là sự hấp dẫn họ lựa chọn sản phẩm lùng tám. Hợp tác xã chúng tôi đã có những cái xây dựng và phương hướng à, đổi mới cho hợp tác xã là từ nay cho đến 2020 thì hợp tác xã sẽ mở cửa và hợp tác xã sẽ không đóng cửa hợp tác xã sẽ mở cửa thu hút mỗi một ừ, hợp tác xã mỗi một cái xã là phải có một tổ hợp tác vâng. để liên kết với nhau và trong đó còn phải à, à, làm việc với các tổ chức quốc tế phi chính phủ để làm sao mà để thu hút được cái vốn đầu tư cho trẻ em phụ nữ nghèo ở Ờ, hợp tác xã Lanh và cả huyện Quản Bạ và cả tỉnh Hà Giang và ờ, cả phụ nữ dân tộc thiểu số của tỉnh Hà Giang chúng ta. Tết này bà con thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Hà Giang vui hơn, phấn khởi hơn sau một năm làm việc hiệu quả và thành công. Đời sống của bà con đang ngày càng khấm khá lên. Từ vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, con người đến muôn màu sắc rực rỡ của thổ cẩm trong những ngày đầu xuân năm mới như tô thêm nét đẹp cho sắc xuân lung linh huyền ảo xua tan đi cái giá lạnh làm sáng bừng lên không khí rộn rã của mùa xuân. Nét đẹp từ những họa tiết hoa văn tinh xảo trên chất liệu thổ cẩm tạo cho lùng tám có một không gian đẹp đẽ riêng. Mùa xuân mới đã về với quê hương Hà Giang, những cánh đào phai đang cùng nhau khoe sắc, hòa trộn với những sắc màu thổ cẩm rực rỡ trong nắng xuân ấm áp. Mùa xuân là mùa trồng lanh, bà con đồng bào dân tộc Mông lại cùng nhau tra hạt, gieo những ước mơ, những khát khao cháy bỏng để được sống, được làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình và bằng chính nghề dệt thổ cẩm truyền thống và hy vọng cho một năm mới thành công. Năm 2013 đã chứng kiến nhiều sự thay đổi kỳ diệu nơi huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh, vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Kinh tế phát triển, chất lượng đời sống nhân dân đang từng bước được nâng cao. Vào một xuân năm nay, niềm vui của người dân tại Cô Tô còn được nhân lên gấp bội khi đây là xuân đầu tiên huyện đảo có điện lưới quốc gia. Mùa xuân năm nay dường như đến sớm hơn trên từng con đường, từng góc phố nơi huyện đảo Cô Tô. Điện lưới, nước ngọt về với huyện đảo, giao thông thuận lợi hơn đã tạo điều kiện để đời sống của nhân dân được nâng cao. Giống như bao gia đình khác tại xã đảo Thanh Lân, cuộc sống của gia đình anh Lê Xuân Tuất đã có nhiều thay đổi trong năm qua. Có điện lưới, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư mở rộng nhà cửa, kinh doanh dịch vụ homestay cho khách du lịch, nâng cao đời sống kinh tế của gia đình. Nhờ vậy, năm nay gia đình anh có điều kiện để chuẩn bị một cái Tết tươm tất, đầy đủ hơn. Năm nay không những ờ, gia đình tôi mà hầu như toàn bộ những gia đình ở trên xã đảo Thánh Lân đang đón một cái một cái không khí của ngày Tết rất là vui tươi, phấn khởi. Bởi vì chính năm nay là có cái nguồn điện lưới đưa ra ngoài xã đảo Thánh Lân thế do vậy nâng lên cái đời sống vật chất kinh tế của người dân rất là rõ ràng do vậy chúng tôi quyết tâm sẽ làm giàu cho gia đình và địa phương cũng như quyết tâm sẽ giữ gìn cũng như là phát huy làm giàu cho toàn thể xã hội và giữ vững ờ, biển đảo mỗi một ngày một vững chắc hơn. Với những người ngư dân tại Cô Tô, 2013 là một năm được mùa. Bên cạnh đó, nhờ có điện lưới quốc gia ra đảo, chi phí cho một chuyến đánh bắt xa bờ giảm xuống, sinh hoạt phí được tiết kiệm, đời sống của người ngư dân năm nay khấm khá hơn đã hàng chục năm bám biển tại Cô Tô, với ông Nguyễn Thanh Sơn, năm 2014 cũng hứa hẹn một năm làm ăn thuận lợi. Có như điện lưới quốc gia ra thì cũng có thuận ờ, thuận lợi hơn cho bà con ngư dân. Thì như đây mong ở của người nhân ờ, của dân thì, thì mong cho tháng 2014 đây thì cũng như có được mua thì ờ, để kinh tế bà con ngư dân để phát triển lên để bám lại đảo thì giữ giữ đảo của phía đông bắc của tổ quốc Đối với những chiến sĩ tại tiểu đoàn đảo Cô Tô, mặc dù phải đón xuân xa gia đình, song không khí Tết vẫn tràn ngập khắp doanh trại. Ban lãnh đạo đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết, quyết tâm để các cán bộ chiến sĩ được trải qua một dịp Tết ấm cúng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Ờ, trong cái dịp Tết này thì chúng tôi ờ, ờ, đã tổ chức đón Tết cho anh em cán bộ chiến sĩ là về vật chất cũng như tinh thần đã bảo đảm cho à, đơn vị là đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, an toàn. À, xong, bên cạnh đó chúng tôi cũng không quên nhiệm vụ là tổ chức ờ, ờ, luyện tập các phương án ờ, nắm vững tình hình trên không trên biển để luyện tập ừ, bảo đảm xử trí mọi tình huống có thể xảy ra với quán triệt phương châm là vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Cô Tô đang từng bước thay da đổi thịt với những tiềm năng, thế mạnh được thiên nhiên ban tặng để phát triển du lịch, phát triển kinh tế biển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nơi đây đang từng bước được cải thiện, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Năm nay thì ờ, huyện Cô Tô ờ, phấn đấu đạt được ba cái mục tiêu lớn. Ờ, thứ nhất là xây dựng huyện Cô Tô trở thành huyện nông thôn mới văn hóa thứ hai là sẽ đưa trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá à, Bắc Vịnh Bắc Bộ vào hoạt động à, và thứ ba là sẽ hoàn thành à, giai đoạn 1 ờ, của việc di dân ra đảo Trần có thể nói tương lai của cô tô đang rất là rộng mở và yêu cầu cấp ủy chính quyền uh, mặt trận và các đoàn thể của từ huyện đến cơ sở sẽ phải nỗ lực cố gắng hơn rất nhiều để uh, đáp ứng được cái mong mỏi kỳ vọng của nhân dân và đem lại một đời sống tốt hơn cho nhân dân trong năm mới 2014. Nói về Cô Tô, có ý kiến cho rằng nơi đây không chỉ là một huyện đảo còn nhiều khó khăn, mà là một vùng đất có rất nhiều tiềm năng cần được khai thác trong thời gian tới. Và một mùa xuân mới lại đến, trong năm 2014 này, hy vọng rằng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, toàn thể quân và dân huyện đảo Cô Tô, nơi đây sẽ sớm phát huy được những thế mạnh vốn có và trở thành một hòn đảo ngọc nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch, thế nhưng các chỉ tiêu về an sinh năm nào Ninh Thuận cũng hoàn thành. Từ những chính sách xã hội, đời sống của người nghèo và bà con dân tộc thiểu số ở các xã miền núi trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện và dần ổn định, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị của tỉnh cũng đã đang triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp cho người nghèo có một cái Tết ấm cúng hơn. Ninh Thuận đã hoàn thành và vượt 10 trên 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Điểm nhấn quan trọng của tỉnh trong việc thực hiện chính sách xã hội là công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Năm 2013, Ninh Thuận đã sửa chữa và xây mới hơn 1.200 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách. Qua đó biến những ước mơ về một mái ấm mới của nhiều hộ gia đình thành hiện thực. Mùa xuân mới này, vợ chồng bà Lê Thị Nghiêm và ông Trần Bình ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã được ở trong căn nhà mới khá khang trang, ấm áp. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng là niềm mơ ước bấy lâu của vợ chồng bà. Ông Trần Bình đang mang căn bệnh thần kinh bẩm sinh, lúc tỉnh lúc mê, không thể làm những việc nặng nhọc. Gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai bà Lê Thị Nghiêm. Giờ đây, được tỉnh xây tặng một ngôi nhà khang trang, vợ chồng bà đã yên lòng lúc về già và đón xuân thêm ấm áp. Mình cũng ước mơ bữa nay thành sự thật, cũng cũng nhờ đảng nhà nước quan tâm uh, bữa nay mình mới có được ừ, cái tòa nhà mới rồi sắp đến đây mình cũng đón, xuân <laughs> mình càng vui nhiều hơn chút nữa thì nói không biết bao giờ mà cho hết cái ơn nghĩa của nhà nước này xóa đói giảm nghèo từng bước nâng cao đời sống của người dân trong đó việc xây tặng nhà đại đoàn kết nhà ở 167 cho hộ nghèo là một trong những việc làm ý nghĩa và thiết thực được tỉnh Ninh Thuận quan tâm thực hiện hàng năm. Từ chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đến nay hàng ngàn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Nhờ đó cuộc sống đã dần ổn định và vươn lên thoát nghèo. Cái công tác đào tạo nghề hiện nay chúng ta thường đi vào chiều sâu hơn, tức là đào tạo nghề phải gắn với việc làm. Thì đối với các cái nghề phi nông nghiệp thì ở tỉnh ta ờ, sở cũng đã liên kết với với các cái đơn vị dạy nghề và các cái công ty như là công ty Mai Tiến Thuận công ty chế biến thủy sản thâm Thuận và công ty may Quảng Phú ở huyện Ninh Sơn thì hầu hết là các cái lao động học nghề ở đây thì trăm phần trăm có được việc làm. Trong dịp Tết Nguyên Đán, bà con đồng bào dân tộc Rắc Lai ở xã miền núi trong tỉnh Ninh Thuận càng phấn khởi. Bên cạnh sự chăm lo của đảng bộ, chính quyền, tỉnh, bà con còn nhận được gạo hỗ trợ của chính phủ. Nhờ vậy, năm nay, đồng bào Rắc Lai thêm ấm lòng. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2013 vừa qua, Ninh Thuận đã thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao. Đây chính là điều kiện để Ninh Thuận làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội để người nghèo, gia đình chính sách và bà con dân tộc thiểu số ở những vùng miền núi đón mùa xuân với nhiều niềm vui mới. Và đây cũng là động lực để Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong năm 2014. Trong phần tiếp theo của chương trình trang địa phương, không khí xuân đoàn kết mọi người cùng góp gạo thổi bánh trưng ở nhóm đoàn kết thuộc tổ 5 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Năm 2013, giá tôm tăng cao kỷ lục vụ mùa bội thu nên bà con đất mũi Cà Mau đón Tết năm nay đầy niềm vui phấn khởi. Chúng ta cùng đón Tết với những người gác rừng quốc gia ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ở nơi nước ngọt là thứ quý hiếm nhất thì cái Tết chắc chắn vẫn còn những khó khăn, nhưng những người lính kiểm lâm vẫn kiên cường canh giữ rừng cho Tổ quốc. Trong trang địa phương số đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ, chúng ta sẽ cùng đến thăm trại chăn nuôi suối dầu của tỉnh Khánh Hòa, nơi nghiên cứu sản xuất huyết thanh phục vụ nhu cầu chữa bệnh cho người dân. Tết đến xuân về, nhà nhà xung vầy chuẩn bị cho ngày Tết với thịt mỡ, dưa hành, bánh trưng xanh, câu đối đỏ và hoa tươi. Chúng tôi cũng đã được chung vui đón xuân ở một khu dân cư với những hình ảnh vui tươi và ấm áp. Đó là nhóm đoàn kết thuộc tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Nhà nhà cùng góp gạo nấu bánh trưng đón Tết gạo nếp, đỗ xanh, lá rong, nhân thịt. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, đủ để gói hơn 100 chiếc bánh trưng. Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, cả nhóm đoàn kết thuộc tổ 5 phường Tô Hiệu thành phố Sơn La lại quây quần để mổ lợn, đãi gạo, gói bánh trưng. Người già, người trẻ, trẻ nhỏ dường như đều chung tâm trạng vui vẻ, phấn khởi, hồi hộp và chờ đợi. Những câu chuyện chung được chia sẻ trong không gian ấm cúng. Xóm tôi là sinh hoạt duy trì cái này được à, năm thứ năm rồi. Và thể theo cái à, nguyện vọng và tình cảm giống như ở đây gọi là xóm đoàn kết. Thế và duy trì cái này cái mục đích là cái thứ nhất là nâng cao cái tình đoàn kết xóm làng. Cái hai duy trì những cái à, nét truyền thống và truyền lại để cho con cháu để sau này các cháu giữ gìn được những cái bản sắc dân tộc riêng mà nó có cái bản sắc riêng của người Việt Nam mình. Một không khí đầm ấm, thân thiết như với những người thân trong gia đình là điều có thể cảm nhận được ở đây. Mỗi người một việc, người cắt lá, người gói bánh. Những chiếc bánh trưng vuông vắn hay những chiếc bánh ống tròn dài đều được gói thật cẩn thận. Ngay cả những em nhỏ vốn rất hiếu động cũng rất hào hứng giúp ông bà, bố mẹ với những việc làm vừa sức như xếp bánh, chuyển bánh vào nồi để chuẩn bị luộc. Mọi người đến đây là được à, tụ tập gói bánh rất là vui, à, thể hiện được à, cái lòng phấn khởi nhớ về cội nguồn rồi nhớ về cái truyền thống của người dân tộc Việt Nam. Thế và người già cũng như là người trẻ cũng như là thanh niên rồi cũng như là các cháu là rất là nô nức phấn khởi mong chờ cái ngày hôm nay. Thế là hàng năm là vào cái dịp mà những ngày trọng đại của đất nước như là mùng 2 tháng 9, mùng 1 tháng 5, mùng 2 tháng 9 và À, ngày Tết dương lịch là chúng tôi tổ chức à, à, giao lưu giữa xóm và đồng thời là nhắc nhở nhau thực hiện tốt quy định của Đảng và Nhà nước và tổ dân phố. Trên cái tinh thần là vắng anh em xa, có láng giềng gần thì là các cháu nó rất là phấn khởi và các gia đình rất là phấn khởi. Thế và là là cái không khí Tết thì đây cũng là một cái dịp để mà là là là thực hiện cái tập quán của dân tộc và đồng thời cũng là thực hiện cái nghị quyết Trung năm tức là Ờ, cái ờ, giữ gìn ờ, bản sắc dân tộc. Được tham gia gói bánh trưng cùng bà con xóm đoàn kết tổ 5 phường Tô Hiệu thành phố Sơn La, chúng tôi cảm nhận rõ hơn hương vị của ngày Tết và hơn thế nữa là sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm. Ở đây cũng cho thấy sức sống bền bỉ của nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong cái tục lệ gói bánh trưng ngày Tết. Nét đẹp văn hóa này vẫn đang được bà con nơi đây gìn giữ và phát huy. Trong cuộc sống hối hả, bận rộn, rất nhiều gia đình lựa chọn dịch vụ đặt hoặc mua bánh trưng gói sẵn ngoài chợ cho tiện lợi và phù hợp với quỹ thời gian ít ỏi của mình. Điều này cũng khiến cho không khí đón Tết dường như thiếu vắng điều gì đó thiêng liêng. Nhìn những hình ảnh đụng lợn hay nấu bánh trưng tập thể như thế này, nhiều người cho rằng kể từ thời bao cấp, rất lâu rồi họ mới được thấy lại. Nhà nhà vui, Trong 10 năm trở lại đây, chưa có thời điểm nào giá tôm tăng cao kỷ lục như năm qua. Giá tôm tăng cộng với dịch bệnh trên tôm nuôi giảm đi đáng kể, nên người nuôi rất phấn khởi bởi một năm trúng giá, lợi nhuận thu về cũng rất cao. Niềm vui ấy đã làm cho không khí đón Tết của bà con nông dân ở một số vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh Cà Mau dường như đến sớm hơn mọi năm do điều kiện kinh tế có phần khấm khá và sung túc hơn. Năm 2013 là một năm thắng lớn của người nuôi tôm tỉnh Cà Mau bởi giá tôm luôn ổn định ở mức cao. Chính từ cái yếu tố thuận lợi này cho nên điều kiện kinh tế của người dân có phần khấm khá hơn nên cái việc mà chuẩn bị đón Tết của những hộ dân thì à, nó có phần là tươm tất hơn và phấn khởi hơn để à, chuẩn bị một cái Tết là ấm no và sung túc. Tuy chỉ sản xuất theo mô hình luân canh lúa tôm, nhưng với sản lượng tôm thu hoạch năm 2013 cũng phần nào giúp gia đình ông Đoàn Xuân Việt, ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau chuẩn bị một cái Tết sung túc hơn so với nhiều năm trước đây. Những công việc như thế này càng làm cho không khí ấm áp của những ngày Tết dường như đến sớm hơn đối với gia đình. Nhờ cái cái giá tôm nó cao, tức là hai chục con nó khoảng uh, ờ, 310, ờ, còn ờ, ba uh, chục con thì nó khoảng 240 rồi. Mà nhờ cái uh, cái cái cái, cái giá tôm vậy, cho nên Tết này mặc dù thu hoạch ít ký nhưng mà nó vẫn có tiền. À, cuộc sống thì nó, ờ, nó sẽ giúp cho cái cuộc sống ờ, cái ngày những ngày vui tết nó được tung tắc hàng Hôm nay thì ờ, các mặt hàng tôm ví dụ như 20 con ký 30 con ký thì nó tăng hơn năm gọi thì từ 80 đến là 100 ngàn thì, thì qua đó thì qua tìm hiểu trong đời sống của bà con dân thì theo nhận định của của của chúng tôi thì năm nay thì bà con với gia gà tôm thế này thì bà con ăn Tết một mùa xuân có thể là khởi sắc so với những năm trước đây. Năm 2013, trong số những vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh, huyện Phú Tân là địa phương có một năm tháng lớn trong nuôi tôm công nghiệp bởi không chỉ trúng giá mà còn trúng mùa tôm, nên đời sống của một bộ phận người dân nơi đây được nâng lên đáng kể. Giá tôm nói chung nó tương đối là nó ổn định, mà nó đi đến cái giai đoạn cuối của năm 2013 thì tương đối giá nó cao so với các năm trước. Nói chung là dân đã phấn khởi lắm. Kết hợp với cái cái năng suất thì tăng, rồi giá thì cũng tăng ờ, thì bình quân đó thì đối với tôm sú đó ờ, nuôi tôm tôm thì bình quân khoảng 4 đến 5 tấn thẻ thì 8 đến 10 tấn cá biệt đó là đối với thị trấn cái đồi già này là có hộ đó là từ 15 đến 20 tấn cho một hecta trong cái dịp tết này thì nhờ cái chúng ờ, mùa chúng giá đối với tôm thì có lẽ là chắc cái sinh khí đón xuân năm nay đó có thể là vui vẻ hơn theo dự báo mới nhất của ngành chuyên môn Năm 2014, giá tôm nguyên liệu sẽ tiếp tục tăng do các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam tập trung khai thác thị trường Mỹ. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để Cà Mau phục hồi diện tích treo đồng, cũng như chuyển sang nuôi các loại thủy sản khác. Từ đó góp phần cùng ngành nông nghiệp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp năm 2014 lên 7.000 hecta. Ờ, chính quyền địa phương ờ, cũng như là bà con là ngư dân ờ, rất là phấn khởi cho cái vụ nuôi với cái điều kiện là cái giá rất là tốt và à, các cái yếu tố đầu vào cũng được kiểm soát khá chặt chẽ thì chắc chắn năm 2014 là cái phát triển về nuôi tôm là à, sẽ tốt hơn. Thực tế đã qua cho thấy giá tôm tăng cao, người nuôi trúng lớn và thu được lợi nhuận khá cao để hưởng một cái Tết đầm ấm, sung túc là xứng đáng với công sức bỏ ra của người nông dân. Song không vì thế mà người nuôi nóng vội, thả giống không theo lịch thời vụ của ngành chuyên môn. Chưa nắm vững quy trình kỹ thuật cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất chưa đảm bảo nếu thực hiện các yếu tố trên song hành với giá tôm nguyên liệu ở mức cao như hiện nay, người nuôi sẽ gặt hái nhiều thành công, thắng lợi mới trong vụ mùa sản xuất năm 2014. Những ngày này trên khắp phố phường chúng ta có thể cảm nhận được không khí rộn ràng tưng bừng của ngày xuân. Thế nhưng chúng tôi biết có một nơi không khí Tết rất trầm lắng hơn nhưng không kém phần ấm cúng. Chúng ta cùng đón Tết với những người gác rừng quốc gia ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ở nơi nước ngọt là thứ quý hiếm nhất thì cái Tết chắc chắn vẫn còn những khó khăn nhưng những người lính kiểm lâm vẫn kiên cường canh giữ rừng cho Tổ quốc. Chúng tôi đến trạm kiểm lâm núi Chinh, huyện Tân Thành, nơi đóng quân của ba kiểm lâm viên làm công tác giữ rừng. Năm nào cũng vậy, ngay từ giữa tháng chạp, các kiểm lâm này lại nhận nhiệm vụ chốt giữ xuyên suốt bởi đây cũng là thời điểm những kẻ phá rừng thường lợi dụng chặt cây đốn gỗ. Trượt chốt xuyên suốt cũng có nghĩa sẽ đón Tết trong rừng. Hơn 30 năm làm nghề kiểm lâm là từng ấy cái Tết của kiểm lâm Võ Văn Tươi, chỉ có rừng và rừng. Không chỉ phải tập trung hơn, tăng cường hơn tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, mà đây cũng là thời điểm cay gắt nhất của mùa khô, nên công tác phòng chống cháy rừng cũng luôn được các kiểm lâm đề cao cảnh giác. Ngày Tết là dịp xuân vầy, đoàn viên gia đình. Tết trong rừng, chỉ có nhóm trực 3 người mà vẫn chẳng thể ở bên nhau được lâu vì phải chia nhau tuần tra. Các kiểm lâm không khỏi thấy nào nào chạnh lòng, nhưng rồi cảm giác này bất chợt thoáng qua, lại nhường cho quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã làm ở Kim Lâm trên 30 năm rồi, nhưng thật sự năm nào không phải là năm riêng năm nay, năm nào anh em cũng phải trực tết cùng nhau mà trực. Nhưng mà như năm nay thì tôi lại là trực nhằm ngày 30. Có đôi lúc cũng buồn, nhưng mà đây là nhiệm vụ, nên là tụi tôi cũng phải cố gắng làm sao đó để cho hoàn thành cái nhiệm vụ. Không chỉ thiếu không khí xung vầy, mà giữa rừng núi hiểm trở, các kiểm lâm viên còn thiếu thốn đủ thứ, thiếu điện, thiếu nước, như tại trạm kiểm lâm núi Dinh, nước ngọt là thứ quý hiếm nhất. Bốn bề mênh mông là rừng ngập mặn, nên nguồn nước cũng bị nhiễm mặn, chẳng thể sử dụng được. Các anh phải khoan giếng vài chục mét, rồi lọc qua bể, nhưng vẫn chỉ sử dụng để rửa chân tay, còn ăn uống phải chắc chiêu từng thùng nước từ bên ngoài mang vào những Ngày này chúng ta sẽ cảm nhận được không khí à, đầm ấm, sung túc bên gia đình và người thân. À, thế nhưng ở đây à, thì có những cán bộ kiểm lâm của trạm kiểm lâm rừng ngập mặn Tân Thành vẫn ngày đêm phải trực Tết. và như chúng ta vừa thấy thì các cán bộ ở đây đang có một bữa ăn ngày Tết mặc dù rất là đạm bạc nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được một sự ấm cúng và các anh vẫn làm hết trách nhiệm của mình để giữ bình yên cho khu rừng trong những ngày Tết Huyện Tân Thành có hơn 5.000 hecta rừng. Đặc điểm của rừng khu vực này là nằm giáp với khu dân cư. Có nhiều cơ sở tôn giáo, nhà dân nằm xen kẽ dưới tán rừng. Do đó, Tân Thành luôn là điểm nóng trong phòng chống cháy rừng, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Các chùa chiền ven rừng thậm chí nằm sâu trong một số khu vực rừng, tập trung đông người với hương khói dày đặc. Công tác bảo vệ rừng thời điểm này lại càng căng thẳng. Trong câu chuyện của chúng tôi, các kiểm lâm chia sẻ, nhóm tập trung cảnh giác rất cao, thậm chí phải rất nhạy dù chỉ với một làn khói, một mùi khét thoảng qua là anh em lập tức xác định vị trí, xử lý kịp thời. Có lúc giữa đêm khuya, phát hiện sự cố cũng bật dậy lao đi. Gian khổ lẫn hiểm nguy như vậy, nhưng bảo vệ được màu xanh của đại ngàn là niềm vui chung của hầu hết kiểm lâm viên. Họ dường như đã xác định điều này ngay từ khi vào nghề, nên cũng không vì vậy mà có người bỏ nghề. Đáng trân trọng hơn, lực lượng kiểm lâm trực tiếp làm nhiệm vụ trong rừng chỉ có 10 người, rải đều hơn 5.000 hecta rừng, mà suốt nhiều năm vẫn chưa để xảy ra vụ cháy nào đáng kể. Trong 30 năm đấy, không được năm nào trọn vẹn vấn đề vấn đề ăn Tết cùng gia đình. Thứ nhất là vấn đề à, mình với trách nhiệm à, vấn đề trực trạm, rồi nói chung là vấn đề cùng với anh em à, để mà bảo vệ cái cái, cái, cái rừng được bộ phận mình được giao. Không khí ngày xuân đang lan tỏa mọi nơi. Trong sự bình yên ấm áp của ngày xuân, có sự cống hiến thầm lặng của nhiều lực lượng và có những người gác rừng như thế này. Gác lại ước muốn riêng tư, hạnh phúc riêng tư, với họ có ước muốn và hạnh phúc chung lớn hơn là bảo vệ rừng, bảo vệ tài sản quốc gia. Thời khắc thiêng liêng nhất, giao thừa giữa rừng, không có pháo hoa, chỉ có tiếng côn trùng kêu rã rít. Các kiểm lâm viên vẫn âm thầm nhẫn nại công việc tuần tra xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên năm tháng để bảo vệ màu xanh của đại ngàn. Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ, phần cuối trang địa phương hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với trại chăn nuôi ngựa ở ấp Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa. Trại chăn nuôi ngựa Suối Dầu do bác sĩ Y.X. Xanh lập ra vào năm 1896 để lấy huyết thanh nhằm điều chế ra vaccine phòng bệnh dịch hạch, một căn bệnh khủng khiếp thời ấy đã cướp đi hàng trăm triệu sinh mạng con người. Hiện nay đây là nơi duy nhất ở Việt Nam có trại ngựa nuôi để khai thác, sản xuất các chế phẩm y tế phục vụ cho sức khỏe con người. Câu chuyện này thật ý nghĩa nhân đầu xuân giáp ngọ. Từ thành phố Nha Trang đi khoảng 20 km về hướng Nam, chúng tôi đến trại chăn nuôi suối dầu. Từ một cánh rừng hoang với những cây dầu đã gắn với tên của một vùng đất, hơn một thế kỷ tồn tại và phát triển, trại chăn nuôi suối dầu hiện là nơi cung cấp súc vật thí nghiệm lớn nhất Đông Nam Á. Đây cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam có trại ngựa nuôi để khai thác, sản xuất các chế phẩm y tế phục vụ cho sức khỏe con người. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt ở trại chăn nuôi suối dầu thuộc xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đây là cơ sở chăn nuôi súc vật thí nghiệm lâu đời và có quy mô lớn nhất ở Việt Nam do nhà bác học Việt Xanh thành lập năm 1896. Cho đến ngày nay thì đây vẫn là à, cơ sở hậu cần quan trọng của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nha Trang trong việc cung cấp nguyên liệu, động vật thí nghiệm cho sản xuất, nghiên cứu và thử nghiệm vaccine và các sinh phẩm y tế. Hơn một thế kỷ đã đi qua, gắn liền với nơi đây vẫn là trại nuôi ngựa, à, những con vật hiến máu cứu người. Khi mới thành lập, trại suối dầu là nơi thực nghiệm trồng trọt và chăn nuôi, là cơ sở cung cấp thức ăn cho đàn ngựa sản xuất huyết thanh trị bệnh dịch hạch tại Viện Pasteur Nha Trang. Ngày nay, vẫn là nơi nuôi dưỡng những con ngựa mang sứ mệnh hiến máu cứu người, nhưng quy mô và chất lượng của trại đã có nhiều đổi khác với tổng đàn ngựa hơn 350 con, mỗi năm trại cung cấp từ 10 đến 12.000 lít huyết thanh. Để đảm bảo chất lượng sản xuất huyết thanh, đàn ngựa được tuyển chọn và nuôi dưỡng, chăm sóc theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Những con ngựa được đưa về phải từ 4 đến 7 tuổi, có trọng lượng từ 220 kg trở lên, không được sinh sản. Chúng được kiểm tra sức khỏe và phải đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào sản xuất. Hiện với tổng diện tích 115 hecta, trại dành 20 hecta trồng cỏ và 30 hecta trồng mía, lấy mật, phục vụ thức ăn sạch cho ngựa. Ngoài ra, ngựa còn được ăn thức ăn tinh, đảm bảo chế độ dinh dưỡng để cung cấp máu. Nhiều cán bộ nhân viên của trại đã thầm lọng gắn bó với công việc chăm sóc đàn ngựa hàng chục năm nay. Họ chăm sóc chúng kỹ lưỡng, thân thuộc và yêu thương. Hơn 300 con mà tôi thuộc số hết. À, tôi nhớ từng con con và tôi đã chăm sóc nó. Rồi khi mà làm rồi thấy nó lại vui và nó quen thân thiện của nó hơn. Nó như là con người nó mình lại chăm sóc nó quen để ờ, hiến máu lại cho, cho để mình cung cấp cho năm người năm giáp ngọ này tôi xin là ở trên là muốn mua những thêm ngựa và những con ngựa mạnh khỏe hơn về để làm huyết thanh nhiều hơn để bán ra sản phẩm. Ngựa được gây miễn dịch với các loại kháng nguyên. Sau một thời gian theo quy định, ngựa được đưa vào lấy máu, chắt lấy huyết thanh thô đưa về tinh chế ở Nha Trang. Trại ngựa suối dầu là nơi cung cấp phần lớn thị phần sử dụng huyết thanh của cả nước. Với cái nhu cầu hiện nay của à, con người những cái này thì coi như là ở hiện nay ở trại chúng tôi cũng đã đáp ứng được coi như là 80% thị phần cái phần sử dụng huyết thanh cho cả nước. Sắp tới thì là trại sẽ được à, nâng cấp các cái chuồng ngựa. Khi mà chuồng ngựa thì phải có cái ô thức ăn riêng, à, thức ăn tinh riêng, ờ, có cái ô mà chứa cỏ riêng để cho nó sạch sẽ, nó đảm bảo cho cái sức khỏe của cái đàn ngựa hơn. Cái nguồn ngựa hiện nay á, là nó cũng đang vào quý hiếm À, cho nên thì sắp tới tôi cũng đề xuất lên lãnh đạo viện là phải thành lập một cái ờ, khu vực nuôi ngựa sinh sản để mình chủ động mình có cái nguồn ngựa để mình sản xuất luôn chứ không có phải là đi hợp đồng ở bên ngoài để mình mua nữa. 118 năm đã qua, kế tục sự nghiệp nghiên cứu các chế phẩm y tế từ huyết thanh ngựa của nhà bác học Việt Sành, việc vaccine và sinh phẩm y tế Nha Trang đã sản xuất thành công nhiều loại huyết thanh. Viện đã nghiên cứu và cải tiến quy trình sản xuất huyết thanh kháng dại tinh chế, đáp ứng nhu cầu điều trị dự phòng bệnh dại, thay thế dần huyết thanh kháng dại ngoại nhập. Sản xuất huyết thanh kháng bệnh uốn ván và đưa vào sử dụng hai loại huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất và lục tre. Trại đang tiếp tục được đầu tư đáp ứng với yêu cầu phát triển. Trong tương lai thì chúng tôi có một cái định hướng sẽ quy hoạch cái trẻ, sẽ xứng tâm với nó, đúng cái tiềm năng của nó. Và trước nhất là phải mở rộng về quy mô và nuôi ngựa để mà sản xuất các cái loại à, kháng huyết thanh khác cái nữa là chúng tôi cũng phải chủ động cái nguồn ngựa và cũng có kế hoạch là chúng tôi dần dần từng bước một sẽ nuôi ngựa sinh sản để cung cấp cho cái ngựa khai thác và quy hoạch cái trại suối dầu và đầu tư một số các cái công nghệ trọng điểm cho cái sản xuất vaccine ở trên đó. Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của những con ngựa nơi đây làm đẹp thêm hình ảnh trung thành và tận tụy của loài ngựa, con vật đã gắn bó với đời sống con người từ thuở xa xưa. Việc sản xuất huyết thanh có vai trò vô cùng quan trọng trong điều trị bởi huyết thanh giúp cho con người có thể chống lại được các loại bệnh tật, bảo vệ sức khỏe con người. Và câu chuyện từ trại ngựa suối dầu cũng đã kết thúc chương trình trai địa phương hôm nay. Cùng với các phóng viên, các đài phát thanh truyền hình trong cả nước xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình trang địa phương kỳ tới. Nhân dịp Tết đến xuân về, chúng tôi cũng xin gửi đến những người xem truyền hình một năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Phóng viên Nguyễn Trang, Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh gửi đến quý vị khán giả xem đài từ Cô Tô, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Phóng viên Vũ Tuấn, Đài phát thanh truyền hình Phú Thọ xin được gửi lời chào từ đất tổ cội nguồn lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chúc quý khán giả cả nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng, năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục gặt hái nhiều hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Phóng viên Đình Hùng từ Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận kính chúc quý khán giả của VTV năm mới vạn sự như ý.